Hi, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh youtube Hoàng Xe Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Xe.com Và nếu như anh em nào lần đầu xem lâu trên kênh youtube Hoàng Xe Thì nhấn nút subscribe đăng kênh youtube cũng như bật nút chuông thông báo nữa Chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí từ Hoàng Xe nha Và trong video ngày hôm nay, Hoàng Xe sẽ chia sẻ cho anh em một app kiếm coi ngay trên chính điện thoại của anh em rồi nha Thì nên đăng ký tài khoản đấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha sau khi anh em click bấm chọn link đó như là một giao diện như này thì giao diện mặc định là tiếng Anh anh em nào tiếng Anh chưa tốt ấy em quan sát góc phải trên cùng này em nhấn biểu tượng dấu ba chấm cho mình ha cái tiếp chọn dịch này để tiến hành dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nha ok đầu tiên nhất ở mục số điện thoại anh em tiến hành nhập số điện thoại chính số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc vào nhá và nhớ anh em chọn đây là cộng 84 cho mình ha sau đó anh em tạo mật khẩu cũng như xác nhận lại mật khẩu một lần nữa kế tiếp nữa mục mã mời mã thiệu thì em giữ nguyên cho mình ha sau đó kế tiếp nữa ở mục mã số anh em nhập mã captcha phía bên phải vào này và cùng nhấn vào biểu tượng tên hướng sang phải này để tiến hành đăng ký một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha sau đăng ký tài khoản thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập như bình thường nha ok sau đăng nhập xong rồi thì lúc này sẽ là một giao diện như này đây chính là giao diện trang chủ của app này nha em quan sát này là mình cũng đã nhận 1000 TX hoàn toàn miễn phí luôn nha và chia thêm ý, là 1000 TX này app chưa cho ta rút nha Ok thì lát nữa mình sẽ chia sẻ cho anh em những mục như kiểu gửi tiền này hay chính là nạp tiền đấy rồi rút tiền của nhà đội nhóm rồi đăng lại vân vân và mấy bài hạ ok lướt xuống tiếp ở đây sẽ có ví tiền cũng như khuyến mãi này rồi do to be a tron millionaire này tức là tham gia được trở thành triệu phú tron nha hay là dữ liệu nền tảng này cũng như là giới thiệu về app này ha và cùng là các đối tác toàn cầu thì ở đây có rất nhiều các đối tác nổi tiếng uy tín trên toàn thế giới rồi như Binance này, rồi Huobi hay OKEx vân vân và mây mây ha và đối với app này chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền nạp tích vào để có thể kiếm tiền kiếm tích ha vậy làm sao chúng ta có thể nạp tích ạ em truy cập mục nhà tên là trang chủ cho mình ha kế tiếp nhấn vào gửi tiền này anh chị nạp tiền đấy ok thì anh em quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã qr cũng như là địa chỉ ví tích của anh em trên app này anh em nhấn vào copy address để tiến hành sao chép địa chỉ này sau đó truy cập vào các ví tiền tử như binance tronet rồi alert vân vân và mấy mấy hạ sau đó chuyển tiền đến địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền nhá thì ok, bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để anh em quan sát dãy ru nha. Ok, thì đây là ví điện tử Binance của mình. Thì chỉ thêm anh em nào chưa tài khoản Binance thì mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Khi em đăng ký qua link đó thì sẽ được giảm ngay 10% phí dịch ha. Thì ở giao diện trang chủ của Binance, anh em nhấn mục ví cho mình này. Kế tiếp chọn nút nha. Sau đó ô tìm kiếm anh em tìm kiếm từ khóa cho mình là TRX nha kế tiếp chọn gửi qua mạng lưới tiền mã hóa này sau đó mục địa chỉ anh em tiến hành dán địa chỉ ví tiếp vừa nãy chép kia đấy ha thì ở mục mạng lưới sẽ tự động khớp mạng lưới là Tron TDC 20 nha theo nữa ở mục số lượng anh em tiến hành nhập số TX em muốn nạp vào nha em lưu ý nhá là chép kia chúng ta sẽ nạp tối thiểu là 5 TX nha dù đây mình nạp 100 này tiếp theo anh em quan sát ở mục số tiền số TX em nhận được trên app kia sẽ là 99 TX nha tức là phí mạng lưới đây là một TX kế tiếp anh em nhấn vào nút ở góc bên phải dưới cùng cho mình này sau đó chọn xác nhận ha sau chuyển tiền xong rồi em quay chuyển app và nhấn mục get the deposit amount cho mình nha để xác nhận là mình đã nạp tiền rồi nha thì em quan sát này ở mục TRX số lượng tiền gửi thì mình đã làm 99 TRX thành công vào app này rồi nha thì vừa nãy mình làm 100 TRX ấy, thì là phí mạng lưới là một TRX nha thì đó là cách nạp tiền vào app này cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ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 và chia thêm ấy là đối level một thì em sẽ nhận được 10% từ người mình giới thiệu ha tương tự thế là level 2 thì em sẽ nhận được 5% và cùng level 3 thì em sẽ nhận được 2% từ người mình giới thiệu nha thì đó là những cách kiếm tiền chính ở trang này tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta rút tiền trang này nhá anh em truy cập một hôm này tức là trang chủ này kế tiếp nhấn vào withdraw tức là rút tiền nha thì em quan sát này ở đây sẽ có hai tài khoản chúng ta để rút tiền nhá là tài khoản cơ bản và tài khoản khuyến mãi dụ đây mình rút tiền qua tài khoản cơ bản mình nhấn chọn vào basic cao này Thế nữa anh em quan sát ở mục Daily Withdrawal Limit tức là giới hạn rút tiền hàng ngày ở đây mình có thể rút tối đa là 2,475 TRX nha thì mình sẽ điền 2,47 vào mục câu tờ nha vì trên năm này chúng ta chỉ có thể rút được là tối đa hai chữ số tập phân thôi nha Tiếp nữa ở mục address anh em tiến hành nhập địa chỉ ví tiết của anh em trên các sàn hoặc ví tiền tử như Binance, Tronet, rồi Alert, vân vân và mềm ha. Ví dụ như đây mình nhập địa chỉ ví tiết của mình trên sàn Binance này kiếm được anh em nhập mật khẩu đăng nhập mật khẩu giúp chúng ta tạo tài khoản tại ha và cùng nhấn vào cơm phương để tiến hành rút tiền này thì này xin thông báo là withdraw success tức là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nha Ok bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình xem tiền xem TEDx của mình đã được cộng hay chưa ha thì vào qua sau này là mình cũng đã nhận 2,47 TEDx thành công rồi ha anh em có thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết này thì đây sẽ có số tiết anh em mới nhận được cũng như là mạng lưới ví đặt tiền địa chỉ và thời gian thì về nha đó anh em có thể quan sát thấy nha thì đó là cách rút tiền cho em này cũng đơn giản những cách nạp tiền của đối trạng thì như vậy là Hoa Xe đã chia sẻ, giới thiệu cho anh em app kiếm coin này. Thì em nào quan tâm muốn chơi thì nhớ mình để đường link đăng ký dưới phần mô tả nội dung của video nhé. Và nếu như anh em thấy video này hay hữu cho anh em ấy, thì tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoa Xe nha. Hoa Xe chân thành cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại tất cả anh em trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Xe. Bye bye! Xin chào!